Kính thưa quý Phật tử, nhằm mục đích cho các đệ tử được về thăm quê hương của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni cũng như để tìm hiểu về đời sống văn hóa đất nước người dân Ấn Độ. Sư phụ Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cùng với chư tăng đã thực hiện chuyến hành hương thiêng liêng và ý nghĩa về miền đất Phật từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm Mậu Tuất. Trong lộ trình của chuyến hành hương về với cội nguồn, đoàn của chư tăng đã có một ngày lưu lại tại đất nước Thái Lan trước khi tiếp tục chuyến bay sang đất nước Ấn Độ. Tại đất nước Thái Lan, Chư Tăng đã có dịp được xuống phố Bangkok trì bình khất thực, tùy duyên nhằm phật thực cúng dường. Và điều đó đã để lại trong lòng Phật tử nhân dân Thái Lan những tình cảm quý kính vô vàng và những cảm xúc sâu lắng còn động lại mãi với thời gian. Xin chào tất cả quý vị. À, chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Sáng hôm nay trên phố Bangkok đã có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Màu huỳnh y của chư tăng đang tô thắm con đường trên phố Bangkok ai được đến với đất nước Phật giáo Thái Lan có duyên sẽ được nhìn thấy hình ảnh các vị sư với chiếc y màu vàng đi khất thực vào những sớm ban mai. Khất thực là một sinh hoạt thường nhật của tăng đoàn thời Đức Phật. Đó là một cách hành trì, một hành nguyện của các vị xuất gia tu theo đạo Phật. Khất thực là phương cách đem lại nhiều lợi lạc thiết thực cho vị khất sĩ, cũng như quý Phật tử cúng dường, là phương pháp tu hành và hoàng truyền Phật Pháp đến với nhân dân. Những giá trị lời lạc to lớn ấy đạt được khi Pháp này được hành trì đúng Pháp. Dù ngày nay chúng ta không được trực tiếp nhìn thấy tăng đoàn thời Đức Phật đi các thực du hóa, nhưng cũng thấy thật hạnh phúc được chứng kiến hình ảnh tăng đoàn thất thực trên phố hôm nay. Tăng đoàn thời Đức Phật khi đi khất thực đã gây xúc động không biết bao nhiêu con tim và tạo nên những tình cảm quý kính vô vàng trong lòng xã hội từ vua chúa cho đến thứ dân. Hôm nay chúng ta cũng cảm nhận được điều đó qua sự tôn kính của các tín chủ thần tâm dân phẩm vật cúng dường và bình bát của chư tăng. Trên đất nước Phật giáo Thái Lan, người dân họ thường thức dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn cúng dường. Có khi họ phải chuẩn bị vào đêm trước, rồi đến buổi sáng sớm họ thành kính đợi tăng đoàn đi ngang qua để dân vật thực lên cúng dường sáng hôm nay, Sư Phụ cùng chư Tăng Chùa Ba Vàng theo pháp cách thực truyền thống của ba đời chư Phật từng bước an nhiên tĩnh lặng đi chỉ bình khất thực trên phố Bangkok tùy duyên nhận vật thực người dân cúng dường Khi chư Tăng đi ngang qua, những người dân Thái chắp tay trang nghiêm cung kính lễ, hoặc họ quỳ xuống đảnh lễ rồi cúng dường theo nghi thức truyền thống của người Phật tử Thái Lan. Chư Tăng khi thọ nhận vật thực, băng lời chúc nguyện hồi hướng phước lành cho các tín chủ. Chúng ta có thể thấy được niềm hoan hỷ và hạnh phúc khi được cúng dường chư Tăng hiện rõ trên gương mặt của họ. À, sáng nay sư phụ cùng với uh, chư tăng đã đi uh, trì bình khất thực trên phố Bangkok. À, vậy giờ đây uh, chúng ta sẽ cùng thỉnh thầy để chúng ta xem là các Phật tử tại Thái Lan đã cúng dường quý thầy những gì ạ. À, con xin phép thầy ạ. Hãy Amen.